và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy anh để rồi họ thay thế em mình em nỗi yêu quạnh hello xin chào mọi người vừa vào có không giữ mắt đừng tìm kiếm. chờ kêu một tí nhá những cánh hoa hồng này cũng tàn phai người ấy sẽ đi thật xa bỏ tôi nước mắt em nghẹn khi nghĩ về anh Thật đớn đau lòng khi thấy anh khóc Dường như quá vô vọng Anh đã nhiều lần hỏi anh rằng tại sao Câu trả lời chỉ khiến tim em thêm nghẹn kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ngấm nem sao vội buông tay ôm muộn phiền đoạn đường em đi sau đó chẳng có anh kề bên phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy anh để rồi họ thay thế em mình em nỗi yêu biết phải làm gì khi anh muốn buông tay kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay Chào tất cả mọi người vừa vào tất cả bài hát của mọi người Những bài hát mà Kiều chưa biết thì Kiều sẽ nói nha mọi người Còn những bài hát thì Kiều sẽ biết thì Kiều sẽ hát ngay sau đó um, Nhưng mà ở trên Youtube thì còn hạn chế là bị bản quyền á Cho nên bây giờ Kiều đang phát trực tiếp ở Youtube Và đang chuẩn bị phát trực tiếp ở fanpage BU Studio nha mọi người Mọi người có thể vào à, trang BU Studio để xem à, chọn cái ngày buổi livestream của Kiều nha mọi người à, tất cả sẽ thay anh thì bài này là cũng là một bài hát được bản quyền á cho nên để đáp ứng được hết tất cả bài hát của mọi người thì mọi người hãy vào trang Bu Studio để xem nha mọi người và mọi người có thể yêu cầu trực tiếp trên đó để mình không bị bản quyền ở trên YouTube nha mọi người cảm ơn mọi người nhiều tình mình còn đang ngấm em sao vội buông tay ôm muộn phiền đoạn đường em đi sau đó chẳng có anh kề bên phải quên dần nhưng thôi quên và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy anh để rồi họ thay thế biết phải làm gì khi anh muốn buông tay kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay giờ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ngốc nghếch sao vội buồn tay ôm muộn phiền đoạn đường em đi sâu đó chẳng có anh kề bên phải quên dần nhưng thôi quên sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy anh để rồi họ thay thế em mình em nỗi yêu quanh chẳng biết phải làm gì khi anh muốn buông tay kết thúc chuyện tình yêu mình vay lâu nay chào tất cả mọi người chúc mọi người có một buổi tối nghe nhạc vui vẻ